Hôm nay có thằng ăn xin đồ gà nó vào đây này Ôi cái loại là cái loại thành phần này à. Thì thôi thì phải lại phải Phải lấy cái mặt lạ Mà để tiếp đó thành phần này cái thành phần này thì mình phải tiếp nó bằng cái mặt, mặt lạ này không chết chào anh anh đến đây mua xe à, à đến đây à, xin tiền à anh không nói là tôi uh, gọi công an đấy anh đến đây mua xe mua xe ăn xin Mua xe gì? Anh mua xe gì? Con nào? Anh chỉ nào? Con Xander này hả? Ông này cũng khéo chọn nhỉ? Con ấy là ông bán tốt nhất thị trường Việt Nam đấy. Thế là... Ông vào xem đi. Chết. Mẹ đầu tiên được ăn xin đồ gà đi vào mua xe. Mới có mấy ngày nổi thôi mà đã kiếm được nhiều tiền đấy nhỉ? đây anh xem ờ, xem xe đi bao nhiêu gì đấy nó phải căng phết đấy ui rồi bóng luộc, anh ờ, xem ờ, vòng quay xe nào xem là con xe này có có có, có trả được nhiều người không con này á anh mua về anh chở được một đống anh em để để để, để, để đi đấy nó thiết kế cho bảy bảy người mà đây đây đây cái cái hốc này này cái hốc này phần này thôi làm vào rồi đó đó mình ngửi này có gì đâu mọi người, đây lốp căng lốp này căng lắm căng như gái 18 luôn đây, anh vào đây anh vào đây anh vào đây uh, à, anh xem uh, nội thất xe hả đây này anh vào đây à. đây anh anh anh anh bỏ cái này ra bỏ ra bỏ bỏ làm đầu gà ginh chết cha được ấy có biết nói không có biết nói không đây chìa khóa đâu đây cái này nó cũng cần chìa khóa đây số tự động đây ấn vào nút này này đạp chân nào đấy nổ rồi con này chạy êm lắm đi siêu mượt có ai quay quay quay gạt cái gì gạt đây là cái uh, hệ thống đèn pha đấy chỉnh gió chỉnh gió chỉnh gió đấy chỉnh gió chỉnh gió cho mát ờ, mát đấy mát chân này này đấy, đấy bật điều hòa nếu nóng quá bật điều hòa đấy nhá đấy Tôi có tí uh, làm tí uh, nhạc đây gì cho lên đồng không? Bật nhạc đây gì cho lên đồng nhá. Để để để để tôi để, để tôi lấy cái điện thoại đó. Chờ tí để tôi lấy cái điện thoại. À thì, à, cũng có điện thoại luôn à? Ờ, ờ, ờ ăn xin mà cũng có điện thoại xin đấy nhỉ? Nào. Ngọt ờ, quá đó Đâu đâu Đây nhá Cái này nó Có chức năng là chỉ cần chạm này bắt nó tự kết nối này Đấy Điện thoại à. Đấy Đấy điện thoại kêu luôn này Ngọc vâng, Cục Vàng vâng, vâng. Ngọc Cục Vàng Đó Cô Long này có chỉnh chỉnh cho nó vừa người đi, có biết chỉnh không? Thế này. Đấy. Lóc. Lóc lóc lóc lóc lóc lóc. một vòng lái thử không tao làm một vòng lái thử nhá biết lái không biết lái đi thế, thế vào lái thử nhá à đóng cửa vào lái thử đi nghe nhạc hay không Vậy nóc, à, Thôi dừng nhạc nhá à, Con này đi thế sướng không Kết không có đúng tê đỏ đúng Đây là con thích ban đô đỏ Cứ động Tết nhất đến nơi rồi làm con này đi nhá Nhưng có tiền không Tiền nào Còn tiền đô la hả Đô la này không tiền gì đi Vậy tiền người có, có tiền, tiền Tiền này á, tiền này chỉ để cho uống Mấy ông ở, ở địa phủ tiêu thôi tiền dòng đi ăn xin phải có tiền kinh phí tiền kinh phí đau cái gì Ô, ăn xin dùng điện thoại sang thế à chìa khóa nào chìa khóa nữa được Đó rồi thì bây giờ đặt, đặt tạm một ít tiền nhá đặt tạm ít tiền là hợp đồng nhưng con này là, con này ờ, giá cao lắm đấy con 600 triệu cơ 620 à, triệu và cái con màu đỏ này nó lại đắt hơn tí nữa 650 triệu có mua không? Mua gì? Chốt nhá à, đợi, đợi, đợi tôi một tí nhá Tôi lấy giấy Giấy là giấy là màu đồng Hôm nay thì À hôm nay cuối tuần Không không không không à, Chốt nhá làm gì Thế ờ, ừ, thì Để, để, để, để, để, để, để, để, để, để, À làm luôn đây à? Chờ chờ tí đấy, đấy tờ, tờ giấy ghi ghi ghi, ghi đã nhá. Bút để đâu rồi? Chờ chờ chờ chờ tí. Ê, cho xin họ tên nhỉ? Lò Văn Sơn à? hả có chữ ký gì mà nó lòng ngoằng này Thế hôm nay là ngày 8 à, à, tháng 12 năm 2019 nhá thì uh, là một đồng là cọc 10 triệu nhá đặt cọc 10 triệu mua xe Xpander số tự động màu đỏ nhá Con này 650 triệu mua không? Ừ, xong, còn mỗi con này thôi đấy Nhưng mà nếu mà mua thì anh em mua vẫn còn nhiều, vài con nữa Nhá 650 triệu Đặt ờ, ghi đây Này Ít tiền đâu Tiền tiền tiền tiền đặt cọc Đặt cọc phải đưa, đưa tiền thật đấy tôi đưa cho Đấy diễn đoạn này nhá tiền tiền tiền tiền bằng cọc đâu à đây à ô sao ăn xin mà nhiều tiền đấy nhỉ Ủa, cá cá tờ một nghìn nữa này à có một nghìn à, không lấy đâu à không lấy tiền một nghìn đâu mười triệu mà à chỗ này cũng được à, một triệu này hai triệu này ba triệu Cô tạm thu 3 ờ, triệu rưỡi nhá Tí về chuyển khoản nhá 3 triệu rưỡi à, Tôi cảm tạm giấy này để để, để, để, để, để giữ nhá Nếu mà có bạn bè muốn mua con ờ, xe Mitsubishi Lander này nhá Thì hãy liên hệ với mình Mình là Tuyền Số điện thoại 0936 929 444 Nhớ nhá Nếu mà mua thì ờ, thế, ờ, Gọi đấy Thế bây giờ là làm hợp đồng xong rồi nhá Đây À có bộ uh, tặng ông nhá Để đi uh, Đi tặng người yêu có cô ờ, cô nào cô lạc thì thì, thì tặng nhá Ê, ờ, anh anh đứng ở đầu xe đây chụp ảnh nhá chụp ảnh nào chụp ảnh cưới nè mặt cứ nghiêm nhỉ cười lên